ở cãi phụ nữ đó là đàn ông thì người vợ của mình người yêu của mình người ta có sai có đúng hay là có nói nhiều nói ít thì mình cũng lặng im mà nghe chấp nhận đi đấy mới là đàn ông chứ còn đàn ông mà thích trình bày nói nhiều giỏi cãi thì thực sự là không không nên sống cùng cảm xúc của anh bây giờ với em thì nó đã không còn nữa rồi có thể là anh đã sai khi uh, không nhắn tin anh nói là mình uh, quay lại đi hay như thế nào hoặc là không quay lại hay như thế nào có thể là anh rất là dở cái chuyện đó mặc dù em còn tình cảm với anh nhưng mà thôi anh trả lời vậy rồi thì từ giờ em sẽ không yêu anh nữa cảm ơn vì ai đó đã mang đến em điều mà em luôn tình yêu là sự thấu hiểu là sự hạn đi cái tôi của mỗi cá nhân trong cái câu chuyện đấy và bản chất khi mà những người yêu nhau ấy sẽ không phải là cái kiểu người ta sinh ra là cho nhau mà khi mà mình gặp đối phương ấy mình cảm nhận đối phương là người mình muốn cố gắng muốn ở bên muốn chăm sóc thì vì đối phương mình phải hạ đi cái tôi của mình đấy mới là tình yêu nhận yêu một người con trai và đến với một người con trai sẽ nhớ người yêu cũ của mình mặc dù vẫn hạnh phúc với mình không con trai và con gái ai cũng như nhau đều có sự lòng tự trọng và tự tôn trong tình yêu em là một người tự tôn trong tình yêu anh không thể nào đổi thừa rằng anh là một người luôn nhớ về người yêu cũ anh là một người sống nội tâm vậy em là gì em là phái nữ em là phái yếu đương nhiên khi phái yếu ra ngoài xã hội họ sẽ mạnh mẽ về cái lập trường của họ nhưng khi về nhà họ cũng chỉ là một người phụ nữ và cần anh vỗ về anh không thể nào dùng cái nhận định của anh để áp đặt lên người yêu của mình ai cũng sẽ có lúc yêu mù quáng và yêu quên cả bản thân như thế đối với cả em em cũng đã có những thời gian như thế nhưng khi mà mình có thời gian như thế thì mình mới biết được rằng mình không nên như vậy nữa Đúng rồi. mình mới trở nên là mình là con người ngày hôm nay mình là một phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình những cái mối tình mà em đã từng trải qua hình như là em đầu về cắm sừng á à, cắm sừng em từ ờ, quay lại với người yêu cũ là biến em trở thành một người thứ ba là thứ nhất thứ hai là uh, quan hệ với bạn đồng nghiệp trong lúc yêu em mà đến chia tay tận 2 năm em không biết là bạn đó cắm sừng em và lần thứ ba đó là uh, anh người yêu rủ bạn thân đi xem phim một mình vào 12 giờ đêm trong 10 người đàn ông thì em nghĩ là sẽ có bao nhiêu người sẽ ngoại tình em nghĩ là phần trăm rất là lớn chính cái việc người đàn ông ngoại tình đó là cái nhu cầu của người ta có thể là vì công việc của họ vì một cái ờ, stress nào đó mà họ cần tìm ra bên ngoài một người phụ nữ khác có thể là nhất thời hoặc có thể là tình cảm thì cũng là do người vợ của mình có quyết định có thể nắm giữ được hay không không có ai mà hoàn thiện nhau cả không có ai sinh ra để mà hợp nhau chúng phải nhìn thấy cái không hợp nhau cái không hoàn hảo để chúng ta biến nó thành hoàn hảo đời thiếu gì cái để vui mà tại sao mày cứ quá lệ thuộc vào đàn ông như vậy thế tao không không có đàn ông tao vẫn sống được mày nói đúng tại sao tao phải buồn chứ thiếu gì cách được sống vui vẻ chỉ sợ là không có tiền thôi có tiền một tiền cũng được người nói dối nhiều nhất mà các bạn không để ý đó là mẹ và ba của các bạn một câu nói dối kinh điển của ba mẹ là thôi con ăn đi ba mẹ ăn món đó rồi xin lỗi các bạn ba mẹ các bạn rất thèm ăn nhưng lúc nào cũng để cho các bạn ăn khi một cái gì đấy mà mình đã xác định là nó kết thúc là nó đã kết thúc và kể cả là nó có sự hối tiếc đi chăng nữa thì nó chỉ là ở trong bản thân của mỗi người thôi và kể cả là bản thân của mình nhưng mà mình sẽ không nói ra điều đấy thì hương nghĩ họ cũng sẽ giống như mình nói chung ra là chết thôi chứ không có bỏ được à. vì mình thấy cái kiếp nợ đời này mình đã mắc nợ rồi thì bây giờ mình dai mình phải trả dạ. trả hết kiếp này rồi nếu mà bây giờ mình bỏ đi mình thấy cái lương tâm này mình bỏ đi mình cưới một con vợ khác hay mình có con vợ khác à. để tự nhiên vậy đi à. trả báo còn gấp 10 lần cái lần này nữa còn khổ hơn 10 lần này nữa dạ. rồi con xa vợ vợ xa chồng khổ lắm không có được mình phải có lương tâm mình hay dù ai nói cái gì thì nói ừ. làm gì thì làm mà mình cũng vẫn một mực mình yêu thương vợ mình rồi con lúc đó mạnh khỏe đỡ với mình ừ. lúc mà đã bệnh hoạn mình đâu có bỏ được cái hoàn cảnh này ừ. thì bây giờ dù chết dù sống gì thì mình cũng gắn ôm với nhau ừ. dù mình là củ khoai củ chuối mình cũng phải là lo cho nhau bây giờ cái như vậy bỏ sao tội lắm mình dạ. cũng không có làm được cái nghiệp gì nữa bị kiếp trước mình cũng có cái nghiệp gì đây ừ. kiếp này mình phải gán trả cho tròn trách nhiệm